À, thì sau đây em sẽ dẫn anh chị vào một căn à, hồ mẫu của chung cư Vinh để anh chị à, xem về à, thiết kế bên trong và cái tầm view ở đây ha. Những căn hồ tại chung cư Phú Thịnh này thì đều có diện tích là 64 mét vuông ha và đều có thiết kế là hai phòng ngủ rồi có một phòng khách ha rồi có bếp đó và có hai toilet ha thì đây là phòng khách của căn chung cư ha thì hiện tại căn này là căn hộp mẫu nên có trang bị một số nội thất à, hoàn thiện đó sau đây em sẽ dẫn anh chị vào xem à, những cái bên trong những cái phòng ngủ ha thì đây là phòng ngủ thứ nhất ha thì nó có diện tích khoảng tầm 10 à, mét vuông này đó thì anh chị có thể thấy là view nhìn thẳng ra biển Phan Thiết luôn rất là đẹp ha Rồi sau đây em sẽ mời anh chị qua cái ờ, phòng ngủ thứ hai. Phòng ngủ thứ hai này thì bao gồm cả toilet luôn thì diện tích nó khoảng tầm 13 mét vuông ha. Và view ờ, đều nhìn thẳng ra biển rất là đẹp. Có một phòng ngủ và đây toilet ở bên trong này. Toilet bên trong ờ, căn hộ. còn đây là toilet ở bên ngoài ha toilet này thì toilet dùng chung cho cái phòng ngủ bên này và khách à, tới chơi thì cùng toilet dùng chung này nhé thì à, bên à, phụ trình này thì có khoảng hơn 700 căn thì trong đó có khoảng gần 500 căn là nhà ở xã hội ha thì đã được bán hết còn hiện tại thì còn khoảng uh, 200 căn nhà ở thương mại ha nhà ở thương mại hiện tại thì ờ, đang trong quá trình bán thì ờ, chỉ cũng chỉ còn ờ, hơn khoảng gần 100 căn thôi đó thì đây là cái gian bếp của căn hộ chung cư này đó còn phía bên ngoài thì có một cái ban công ha để mình ngắm view biển ở phía này thì mình có thể đặt máy giặt hoặc là chỗ để phơi áo quần ha đó đây là một cái căn mà chủ đầu tư họ làm hoàn thiện nội thất bên trong luôn còn